Nghệ sĩ nhân dân Bùi Trung Hiếu là ai? Khi giới giang hồ mạng nổi lên như nấm sau mưa, tất cả các dân anh chị, xã hội đen đổi địa bàn truyền thống như là bảo kê và bốc họ sang chiếm lĩnh lãnh thổ online, công ngông cuồng như Khánh Sở Cai. Tao Khánh Sở Cai, không đàn em thằng nào. một mình tao, chấp hết. Hay tăng động như thá bảnh, Bùi Trung Hiếu, một nghệ sĩ nhân dân âm thầm đóng góp vào công nghiệp mõm Việt Nam. Chào Bùi Trung Hiếu, trước khi đến buổi phỏng vấn, được biết anh có rất nhiều tài năng một trong số đó là khả năng thơ ca của anh. Anh có thể chia sẻ những vần thơ làm sao xuyến lòng người được không? Thương thay số phận đàn bà, hơn dăm bảy tuổi thì vẫn chỉ là đàn em thôi. Trời không chỉ ban cho anh tài năng về thơ ca, theo tôi được biết anh còn là một nhà nghiên cứu xúc vật học. Anh có thể trình bày một luận án mà anh đang bảo vệ về xúc vật học cho khán giả được mở mang tầm mắt. Mẹ lợn mà gặp trâu nha. ai? Nguyễn Nguyễn ơi. Lợn mà gặp trâu nha. Mích. Ui. Ui. Yeah. Lợn nhưng mà nó là lợn đàn bà đúng là lợn đàn bà chấp chấp Dạo này cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Tôi thấy gần đây dịch Covid đã làm nền kinh tế đứt gãy. Chính phủ Mỹ sắp tuyên bố phá sản. Liệu những bài thơ và các công trình nghiên cứu của anh có giúp anh kiếm được tiền tỷ? Mẹ túi chả nghìn đéo nào cả, nhưng mà sống cuộc sống nó cảm thấy nó hãnh diện, tự do đúng không? Mình thích mình ngồi mẹ hẳn ngã tư, thế à? ngồi hẳn một cái ngã ở một cái ngã tư ngồi phanh chân mẹ ngồi uống nước như vị tướng luôn vâng một tình thần bất khuất một trái tim quả cảm không có tiền anh vẫn ngồi ngã tư phanh chân uống nước như một vị tướng với trình độ như anh xứng đáng được nhà nước nuôi nhốt tập trung và bảo tồn xin vĩnh biệt cô là một nghệ sĩ nhân dân trong làng Liên hiệp mõm Việt Nam, với khả năng tấu hài chỉ sau nghệ sĩ nhân dân Trường Con, anh có quan niệm như thế nào về các mối quan hệ anh em bằng hữu mà anh đã kết thân? Luôn là tình cảm. Ừ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đèn nhà ai, <laughs> sáng nhà đấy, cơm của ai người đấy ăn, việc của ai người đấy làm. Anh em mình giao lưu, đến với nhau, đó là cái tình cảm. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. là một người trọng tình nghĩa như vậy chắc anh em của nghệ sĩ cũng được thơm lây. Vậy anh chia sẻ thực đơn hàng ngày của nghệ sĩ nhân dân để mọi người cùng tham khảo nào. Anh em mình ờ, chỉ cơm canh, rau dưa, thỉnh thoảng làm bia đậu, tí thịt. <laughs> Gần đây có một nghệ sĩ hài mới nổi, người này có khả năng sẽ được phong vượt cấp nên nghệ sĩ nhân dân. Anh có đánh giá sao về nghệ sĩ Phương Hằng, danh hài mới nổi này? Không ai thèm dây. Cả nhà hiểu ý mình nói không? Không biết là các bạn suy nghĩ có các bạn suy nghĩ có trùng với lại cái suy nghĩ của mình không? À, đéo. Ok, đéo, đéo, đéo. Trước khi kết thúc chương trình phỏng vấn của phóng viên Liên Hiệp Mõm hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu có gửi đến danh hài mới nổi Phương Hằng điều gì không? Có đôi lời gửi tới chị, chị Hằng này. Khi người ta đã mất rồi ấy, nha, thì chị đừng có bới móc nha, chị đừng có nhắc đến tên người ta nữa. Cái sự mất mát là cái sự lớn lao nhất của đời người. Xin vĩnh biệt cụ